Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến làm vườn cùng Thanh Tân nhé Và do tình hình dịch Covid cho nên là ờ, công ty không thể đi quay ở các điểm nhà vườn được Mà ờ, chúng tôi thực hiện ở trên cái ờ, cái phần vườn mà tận dụng cái đất của người ta chưa làm nhà thì mình tận dụng mình trồng như thế này Và cái video này cũng dành cho những ai mà có quỹ đất hạn hẹp Có những quỹ đất hạn hẹp và tận dụng có thể mình trồng trên sân thượng để mình trồng như là hoa các loài hoa Đấy, ví dụ như hoa hồng hoa uh, ờ, mẫu đơn rồi hoa lan đấy hoa lan và thậm chí là mình có thể dùng trồng cho cây sâm ngọc linh các bạn này đây là cây sâm ngọc linh đấy và đây đấy. và thanh tâm sẽ hướng dẫn các bạn là bón phân tỉa cành tạo tán cho hoa cây cảnh cũng như là cây uh, rau màu như thế nào thì ờ, sau đây mời các bạn đến với khu vườn gọi là khu vườn thôi <laughs> nhưng mà ở đây mình tận dụng cái um, đất dư thừa mình trồng các bạn nhé đây lúc này thời tiết thì ờ, chắc là lúc này uh, nhiệt độ khoảng độ 32 33 độ trưa của ngày 24 tháng 7 năm 2021 à, ờ, cho nên là ngày hôm qua hôm kia thì đã có những trận mưa lớn chính vì vậy mà ừ, qua qua 10 giờ qua xỉ qua sam ấy thì nó đã hơi bị tàn rồi còn mọi hôm là nó rực đẹp đẽ như bên kia trồng một cái dàn thiên lý như thế này đấy à, mặc dù là lá chưa kín dàn nhưng mà hoa đã sai chắc một lượt và các bạn có thể thấy như là những chùm hoa đây thì ở đất ở đây là nó cũng hơi bạc màu cho nên là cũng đã bón phân bón phân silic nhưng mà hoa nó không được to lắm nhưng nó rất là sai nó rất là sai như thế này nốt một chùm hoa như thế này Đấy, nhưng mà lúc này trời đang nắng cho nên nó hơi bị héo này đây các bạn cũng có thể thấy những cái chùm hoa như thế này đây đây các bạn đây nhá mỗi đốt một chùm và nó lên đến tận ngọn đây các bạn này lên tận ngọn mỗi đốt một chùm Đấy, rất nhiều chùm như vậy đây ví dụ như cái đốt này cũng vậy này các bạn này Đấy. và cái nụ bên trên này nó cũng đang chuẩn bị ra hoa đấy đây đặc biệt là cái dây này các bạn các bạn có thể thấy này cái dây này mỗi lúc một chục và có nhiều nhà vườn thì cứ than phiền là trồng hoa thì rất tốt nhưng mà lá thì nó dập trời nhưng hoa không thấy đâu đấy thì thì sau đây chúng tôi ít phút nữa thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bón phân xinic như thế nào để đạt được cái, cái tỷ lệ hoa sai đồng đều uh, vẫn ngửi thấy mùi thơm của hoa thiên lý đây các bạn này đấy chùm rất là sai cái chỗ đất này nó không được uh, nó thiên lý nó lên rất nhiều đây những cái ngọn của nó mập này ngọn mập này những cái ngọn nó rất mập như thế này đây những cái ngọn như thế này các bạn này ngọn như thế này thì nó sẽ hứa hẹn là hoa này còn rất là sai và sẽ còn uh, được thu hoạch bền lâu tức là kéo dài nữa sau thu hoạch những cái ngọn của nó này. đấy hoa thì chi chít nhé mà hoa của nó lại giấu ở trong đá rất nhiều cho nên là mình chỉ quay trên trên bề mặt đây thì mình cũng chưa thấy được hết những cái những cái chùm hoa đây bạn này đấy đây này lá này hoa này rất là đẹp như thế này đấy. còn nếu như mà nó bò cái dây nó bò kín dàn này thì cái cái dàn này sẽ còn nhiều hoa nữa và thông thường thì cứ hai ngày thì thanh tân hái một lần thì hai ngày một cái dàn này nó chỉ bằng độ khoảng hai cái chiếu của mình thôi nhưng mà à, khẳng định với các bạn là nó phải được khoảng độ gần 3 lạng hoa thiên lý cứ hai ngày hái một lần đấy từ ngày hôm qua là mình không hái nhưng mà hôm qua trời mưa hôm qua hôm kia trời mưa nhiều thì nó cũng đã rụng đi rất nhiều rồi đấy à, và mình ở đây là mình à, sau đây mình sẽ hái và đến ngày kia thì mình là hái tiếp và tiếp tục là các bạn có thể à, đến với những khóm hẹn bạn nào có quy định hạn hẹp và có thể trồng trên sân thượng các bạn nhé thì chúng ta có thể trồng hẹ như thế này trồng hẹ vào thùng xốp như thế này đấy và cái hẹ này mình cứ rắc phân silic vào thì nó chỉ độ sau độ một tuần hay 10 hôm thì chúng ta lại được một đứa đây, đây hẹ chúng tôi mới trồng đây đấy, tôi mới trồng thì tôi tận dụng những cái ờ, gốc rau những cái lá để mình làm phân mùn bởi vì mình không có phân chuồng các bạn mình bón như thế này và tiếp tục sang phần phía à, cây đu đủ thì cây đu đủ này là một cây mà nó tự mọc các bạn ạ nó tự mọc và do là ban đầu mình nghĩ rằng nó là một cái cây đu đủ được cho nên mình không bón không bón phân nhưng mà sau khi mình nghĩ là thôi mình cứ bón để biết đâu đó là đu đủ cái thì nó sẽ sẽ cho quả và đến phần này thì mình mới bón phân mình mới bón phân cho thì quả đó sai đẹp các bạn thấy nó sai như thế này quả nó ra nó đẹp như thế này và bên trên ngọn kia thì nó còn rất hứa hẹn nó, nó còn hứa hẹn rất nhiều quả nữa đấy tức là hoa ra lên đâu quả đậu đến đó và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tỉa quả đu đủ như thế nào và bón phân sinic ờ, cho những cái dòng đu đủ ra làm sao để các bạn là mà đu đủ này là đu đủ tự mọc cho nên mình cũng không biết nó là giống gì à, nhưng mà à, khi mà được bón phân Silic thì hoa thì cái hoa nó rất là sai à, quả nó thì lì da lì như da em bé như thế này đấy da lì và nó không bị à, muội phấn trắng nó không bị phấn trắng nó không bị nhận muội gì cả đấy và hoa ra đâu thì quả đậu đến đó và sau đây thì hướng dẫn các bạn là tỉa quả thì chỉ có hai quả như thế này với như chúng hai quả như này thì cái quả này nó to nó đẹp rồi thì ta phải cắt bỏ cái quả này xấu đi này, ta phải đấy những cái quả xấu này này các bạn này thì chúng ta phải cắt bỏ đi nhá đấy để thì cũng vẫn được ăn nhưng mà không nó không tốt đây hoặc là đến cái chùm này đây đây nhá mình cắt để cho các bạn thấy đây đấy những cái cái quả này thì mình cũng phải bỏ đi này đấy ví dụ như cái chùm này bạn quay gần vào chùm này này nó ba quả thì cái quả này nó hơi xấu thì bởi vì trên này nó rất sai rồi thì mình có thể mình cắt cũng bỏ đi đấy cái này thì không tiết được các bạn ạ thế và trong kia thì mình có thể là bắn quay sang bên này thì mình tỉa tiếp những cái đây ví dụ như cái quả này thì mình có thể vặt bỏ này đấy vì cái quả nào đã đẹp rồi thì mình vặt bỏ những quả đấy đi đấy và khi bón phân silic thì Ờ, có một số bạn thắc mắc là tại sao lại có những cái lá vàng như thế này thì những cái lá vàng như này nó ra thì nó phải chết đi để nó nhường dinh dưỡng cho nuôi quả bởi vì quả nó rất sai như này thì mình có thể là à, cắt bỏ đi mình có thể cắt bỏ lá lá vàng này đi để nó nhường dinh dưỡng và cái lá này thì mình có thể tận dụng làm phân cho cây và sau đây thì mình hướng dẫn các bạn là bón phân cho cây đu đủ này trong giai đoạn nuôi quả như thế nào thì thưa các bạn là mình tận dụng những mình à, dùng cái vân silic túi 5 cân này mà không cần dùng cái túi 300 g đâu các bạn ạ để cho nó tiện. Thế và Đấy. thì đối với cây đu đủ thì khi bón ta à, không cần bới đất ra bởi vì cái rễ của nó ăn rất rộng, rễ của nó ăn rộng, rộng ra xa cả mét. Thì các bạn bởi vì đây là cái vỉa hè rồi các bạn ạ thì chúng ta chỉ cần tận dụng cái này, này đây nhá các bạn chỉ cần tận dụng thế này thôi đấy và các bạn rắc vào đây với một cây đu đủ này thì mình có thể rắc từ 3 đến 5 lạng trên một gốc và cứ khoảng 2 tháng mình bón một lần thì ở đây là tôi vì hôm trước là mình đã bón rồi cho nên là ở đây tôi chỉ bón khoảng 3 ba nắm này mỗi nắm tương đương với một lạng các bạn ạ sau khi mà mình gói xong thì mình nắp đất lại khi mà bón phân silic thì nó giúp cho là làm cho tơi lới xuống đất các bạn ạ chính vì vậy mà khi trồng mà các bạn trồng trên những cái nền đất sét mà mình dùng cái phân silic này thì sau một thời gian nó sẽ làm đất tơi xốp như thế này các bạn này miền Bắc nước ta thời tiết bây giờ thường dao động ở từng mức 35 37 độ cho nên là mình giữ cái độ ẩm như này rất là tốt và sau đây thì chúng ta đến với phần hướng dẫn để bón hoa thiên lý các bạn thông cảm nhé bởi vì cái dàn hoa thiên lý này nó hơi thấp cho nên là mình phải chui vào trong gầm dàn để bón phân và đây có thể thấy cho các bạn này những cái chùm nó giấu ở trong dưới gầm này nó cũng rất là sai hoa như thế này đây hoa từ có nghĩa là dùng cái phân này thì hoa từ gốc đến ngọn đây bạn bạn quay dần vào đây những cái chùm hoa như này đây hoa từ gốc đến ngọn này đấy và sau đây thì mình hướng dẫn bón phân đây sau đây mình hướng dẫn bón phân cho cái dàn thiên lý này như thế nào thì ở đây mình cũng đã bón phân xinic rất nhiều lần rồi bạn ngồi xuống đi bạn có thể các bạn có thể thấy cái rễ của nó ra rất nhiều này rễ trắng muốt này đây chú quay sát vào đây sát vào đây có thể thấy này đấy đây cái rễ trắng muốt này các bạn này những cái rễ trắng muốt như này là do dùng phân silic nó ra rất nhiều như này đấy đây này đây cái rễ nó ăn ra tận như thế này các bạn này đấy đây này đây cái rễ của thiên lý này đấy, quay sát vào nhé cái rễ nó ra rất nhiều như này thì mình các bạn ờ, với cây như thế này thì các bạn chỉ cần bới quanh thế này thôi bới quanh đây này đấy các bạn bới quanh cây cây gốc này thôi để mình kéo đến đâu thì rễ của nó trắng muốt ra đấy này đấy rất nhiều rễ run đây rễ của nó rất nhiều các bạn ạ nhưng mà cho dù nó có đứt một chút rễ thì cũng không sao các bạn nhé bởi vì phân Sinic nó là dòng phân trung trung vi lượng cho nên là khi mà bón vào đây thì nó sẽ kích thích cái rễ ra nhiều và nó không bị sót rễ đây các bạn có thể rắc như thế này đấy với cái gốc thiên lý thì các bạn rắc khoảng độ với cái gốc như thế này mà các bạn rắc mỗi lần là hai nắm hai nắm của tôi thì nếu mà bốc nhiều thì nó được ba lạng và nếu ít thì nó được khoảng hai lạng đấy một gốc như thế này đấy mà các bạn cũng có thể rắc sát gốc như thế này cũng không sao đấy có thể là mình mà không bới được thì mình bới này quanh gốc như này mình rắc luôn rắc cái xin của đây bạn dích rắc như thế này đấy rắc xung quanh như thế này sau các bạn lắp đất lại nếu như ờ, mà chúng ta trồng trên diện tích rộng thì các bạn dùng cái túi 300g để các bạn phun tưới còn nếu như các bạn uh, trồng cái tận dụng quỹ đất ở nhà thì mình uh, bón mỗi một gốc mình bón như này và mình có thể tủ gốc bằng lá cây bằng rơm dạ hoặc là ở đây thì mình thì có lá chuối thì mình tủ gốc như thế này để giữ độ ẩm ok Đấy, rất là tốt và mình uh, trồng như thế này nhưng hoàn toàn cây không có biểu hiện của sâu bệnh đây các bạn có thể thấy là cái này nó mọc rất đây là cả một cái bó gốc của nó cây của nó phát triển như thế này đấy và sau đây thì mình trở ra để hướng dẫn về bón cho cây hẹ và sau đây thì chúng ta đến với phần hướng dẫn để bón phân xinic cho hẹ thì đối với những cái phóng nhẹ như thế này thì các bạn có thể dùng cái bay các bạn bới nhẹ đất các bạn này bới như thế này nhưng mà chúng ta hoàn toàn không sợ nó bị à, khi bón phân vào nó không bị sót rễ nhé bởi vì là phân Sinic xin nhắc lại nó là dòng phân trung vi lượng nó kích thích dễ ra nhiều cho nên đây này các bạn này để tôi có thể bới này bới này đấy tôi bới quanh gốc này nó có đứt dễ cũng không sao khi bón phân vào thì nó lại ra một cái mới cũng không sợ và Hẹ là một cái cây mà rất dễ trồng và ít sâu bệnh. Tốt cho sức khỏe. Và ăn thì rất là tốt cho cho sức khỏe con người. Cho nên là với mùa đặc biệt với mùa Covid này thì các bạn nên tận dụng những quỹ đất hạn hẹp các bạn trồng thì chúng ta sẽ có rau ăn thường xuyên và không phải mua các bạn ạ. Đây. Đấy, với cây nho thế thì mình bới gốc ra và mình rắc. Với một cái gốc này thì mình với một cái thùng xốp này nhá thì mình chỉ rắc nó khoảng độ ít lắm các bạn ạ, chỉ một hai lắm thôi thế này nhưng mà đến độ 4 năm ngày sau thì nó tốt lắm nó tốt và mình có thể là hái nguyên một cái chậu này là mình đã được một bữa ăn dùng cho ba bốn người rồi đấy và sau khi mình bón phân xong thì mình lại sau khi mà thu hoạch xong thì mình lại đắp ừ, cho nó một hai nắm thì lúc nào mình có rau ăn và các bạn cũng có thể bổ sung thêm cái NPK vào đây còn bên mình thì ít khi dùng NPK mà mình dùng những cái tận dụng những cái gốc rau Những cái lá cây để làm phân mùn cho hẹ Đấy Và với cái cây độc mùng như thế này các bạn này Đây với những khóm độc mùng như này Thì ở đây là do cái phần đất này nó ít và nó bị trôi xuống Nó trôi xuống dưới vùng trũng này Cho nên là cái, cái cây này nó phát triển cũng không được tốt Thì các bạn có thể là dụ đào đây chúng ta làm hai cái hố quanh quanh gốc cây này chúng ta thả mỗi bên là lửa lắm phân silic đây đây các bạn này thả thế này cho nhanh đây bên này các bạn lại thả một lắm nữa thả một lửa lắm nhé bên kia lửa lắm sau đó ta vùi đất lại đấy quấn như thế này thì phân nó không bị trôi và thời tiết nắng nóng thì nó cũng không bị bay hơi còn nếu như các bạn mà rắc trên này mà các bạn không nắp đất thì phân nó sẽ bị phân hủy đi và nó tận dụng cây nó không tận dụng được được thức ăn nó không hấp thu được phân đấy ví dụ với gốc này cũng vậy ta cũng bón hai lắm đấy thì đây đây các bạn này đấy đất đất lại cái là xong đấy nhá chúng tôi chỉ à, mỗi cây chúng tôi chỉ làm demo một vài cây và sau đây chúng ta đến phần hướng dẫn để bón cho hoa vâng, bắt đầu ạ với những cây hoa sam này thì chúng ta chỉ bỏ lửa lắm thôi các bạn nhé ít ít thôi lửa, lửa lắm nhỏ thôi đấy chúng ta cứ rắc vào đây rắc như thế này và khi đợi mưa xuống thì hoa nó sẽ lở chắc một lượt nó sẽ nở chắc một lượt. bây giờ là <laughs> qua 10 giờ rồi cho nên là nó đã đã thu hoa vào rồi đây với những cây tóc tiên này thì chúng ta cũng thả chỉ một thìa cà phê thôi đấy về cà phê và với những cây cây này không biết có phải là cây sen cạn không cây này là mua ở đền trần nam định về các bạn này và chúng tôi trồng trong đây các bạn này tận dụng những cái hộp sữa thì chúng ta chỉ cho một chút đất vào đây và luôn có nước như thế này thế sau đó các bạn thả vài cái hạt phân silic vào đây thả vài vạt phân silic vào đây thì cây nó đẹp như này các bạn này mà hoàn toàn không có sâu bệnh mặc dù là chúng tôi chưa cần bón một cái lượng NPK nào và với cây này cũng vậy đấy ta cũng thả vài hạt silic vào đây đấy thì nó cứ nở những chùm hoa đẹp như thế này các bạn này đấy rất là đẹp như này vâng với dòng sâm ngọc linh thì chúng ta cũng có thể trồng ở trên thùng xốp như này các bạn này đấy mặc dù chúng tôi mới trồng nhưng mà mới trồng từ tết vừa rồi nhưng mà nó đã lên và tốt sung xuê như thế này và cái đất mình trồng thì mình cũng do là không có phân chuồng thì mình tận dụng những cái phân mùn gốc rơm gốc dạ hoặc là lá cây gốc rau vân vân thì mỗi một gốc như này các bạn bới gốc ra các bạn bới gốc như thế này đấy và mỗi một gốc này chúng ta chỉ cho nó khoảng độ 1 phần ba lắm thôi các bạn nhé 1 phần ba lắm và khoảng 2 tháng thì ta bón lại một lần và sau khi bón xong thì chúng ta nấp đất trở lại và tưới nước giữ ẩm cho cây đối với những cây hoa màu đơn thì với cái cây nhiều hoa như này thì mỗi gốc ta phải cho hai nắm phân silic đây chúng ta cũng có thể bới gốc lên đây nhé các bạn này bới gốc này chúng ta nấp chúng ta rắc phân quanh gốc này điểm là khi mà rắc phân silic cho những dòng hoa thì hoa rất to và tươi lâu và cây hoàn toàn không có sâu bệnh không có những hiện tượng như là cháy lá này rộp lá này mắt cua trên lá và hoa rất to như thế này này và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn các bạn là cắt hoa để tỉa cành tạo tán với cái hoa mẫu đơn này thì sau khi mà lở rực rỡ như thế này nó tươi rất lâu và nó rất bền cây thì mình có thể cắt mình cắt đi để tạo giúp cho cái mẫu đơn này nó tạo tán đẹp và mình hoa này mình có thể tận dụng để thắp hương cũng được các bạn nhé khi cắt thì các bạn lưu ý là chúng ta để lại 5 lá hoặc 3 lá để sau đó thì ở những cái kẽ lá này thì cái cái cái mầm của nó sẽ phát triển ra để nó nó tạo tán cho nó đẹp đối với cái cây này thì mình có thể um, cắt từ đây chỗ này ta để lại năm lá đây Đấy. và ta cắt luôn đây cắt để tạo tán như này cho nó đẹp các bạn ấy. và hoa của nó rất đẹp như này đây mình tạo tán cho nó thì mình cắt đấy và sau đó những cái mầm nó sẽ ra từ cái kẽ này từ những cái kẽ lá này nó sẽ mình tạo tán tròn cho nó như thế này thì nó sẽ ra rất đẹp ví dụ như là những cái mầm này đây chúng tôi cắt cái này thì cũng hơi cao một chút đây. sau khi mà chúng tôi cắt hoa xong thì mầm nó ra bón phân silic thì mầm nó ra nhiều như này Đấy. hoặc là đây là bên này bạn quay vào đây đây mầm nó ra này nó ra rất nhiều như này thì sau này cái tán nó tròn nó sẽ rất là đẹp và với cái cái này thì chúng tôi cũng hướng dẫn là bón hai nắm phân silic tầm phát mang cao trên một gốc và với cái cây hoa lan với hoa lan các bạn này để giúp lan lúc nào cũng có phân thường trực để ăn thì chúng ta cho phân vào một cái cái túi lưới hoặc là đơn giản mình không có túi lưới thì mình có thể dùng một cái tất mình cho phân vào mình buộc vào cái cái cái thân gỗ như này đấy thì khi mà tưới nước thì nó sẽ thẩm thấu cái phân này vào gỗ và cái rễ của nó ra rất nhiều như này mầm ra rất nhiều và nó đang chuẩn bị phát khi các bạn ạ đây nó đang chuẩn bị phát khi đây và với cái mít như thế này cái mít này đã cái mít này thì ờ, chúng tôi cũng ờ, được người ta tặng cho một cái giống mít ừ, tôi chưa rõ là giống mít gì nhưng mà trồng từ hạt và cây mít này mới được 3 năm tuổi bạn có thể quay xa để cái video này chúng tôi đã phải người đánh tạo dáng rồi và cây vẫn còn sung xê như thế này mặc dù mới được 3 năm tuổi Đấy. và với cái gốc bít như này thì chúng ta có thể bón ba nắm ba nắm to như này là tương đương với năm nạng trên một gốc mình rắc vào đây Đấy. mình cứ rắc hết vào đây thì là vừa là hoa xong vừa ăn vừa mít cũng có phân vâng với cây quất này thì sau khi chơi tết xong thì chúng tôi hạ xuống để trồng đây thì mình này trồng trên cái đất như thế này cho nên nó tôi đã ngắt quán hết rồi các bạn ạ <laughs> mình có thể ăn thay thế cho chanh đây nó rất sai quả sai chát một lượt sai lắm Đấy, mình ngắt hết rồi và mình đã bón phân xinic cách đây một tuần thì hoa chát một lượt như thế này thì nói như vậy để các bạn hình dung rằng phân của chúng tôi có thể chỉ định sự ra hoa Đấy, đúng như này thì đến thời điểm này là hoa nó chát một lượt và hoa ra đồng thời mầm quay gần vào đây mầm cũng phát triển này vừa phát mầm vừa phát hoa trong khi cây quất này đang còn rất sai quả các bạn ạ mà vừa rồi là tôi ăn <laughs> nhất ăn hết rồi đây đây bạn có thể quay cái chỗ này nó rất là sai quả này và sai chi chít luôn đây. quả sai này đấy quả sai như thế này đấy các bạn này rất sai như thế này quay rộng một tí này đấy. quả sai hoa nhiều mầm cũng phát nhiều và cây quất này đang ở độ rất là xanh tốt mặc dù thời tiết miền Bắc lúc này đang tầm dao động 35 à, 38 độ có ngày lên tới 42 độ nhưng cây quất của chúng tôi vẫn xanh tốt như thế này Đấy. và lá của nó rất đẹp chưa cũng phải một lần sâu phun thuốc bảo vệ thực vật nào các bạn ạ Đấy. và cây quất này thì mình vừa bón phân rồi cho nên là mình cũng không cần bón nữa bởi vì nó đang ra hoa như này và khẳng định với các bạn là tỷ lệ của đậu quả của nó cũng sẽ đạt khoảng 90% và cây quất này thì nhất định là Tết sẽ được ừ, trưng vào dịp Tết bởi vì là cây này thì cành tán của nó không đẹp nhưng mà uh, quả sẽ sẽ sai quả sẽ sai sẽ đẹp và các bạn sẽ thắc mắc là cây quất này quả nó hơi nhỏ một chút vì do là mình trồng ở trong cái lốp như thế là thì rất là đẹp nên là trồng vào lốp thì cái rễ của nó không phát triển được nhiều vậy nên là quả nó hơi nhỏ còn nếu như cái cây quất này mà mình trồng trên nền đất thì quả sẽ rất to và bóng Phunzinic thì nó có tác dụng là cho quả to quả đồng đều uh, mã đẹp mã đẹp vâng với cây hoa hồng này thì ừ, mới được dâm vào đầu dịp ờ, Tết vừa rồi đấy đầu xuân vừa rồi nhưng mà cây đã phát cành tạo tán ừ, như thế này các bạn này đấy hoa rất là sai nếu cái hồng này mà được trồng xuống đất thì hoa sẽ to hơn nhiều nhưng mà trồng trong chậu thì nó giới hạn vào đất cho nên là nó cũng hoa nó không à, được to nhưng mà rất là sai và chúng tôi có thể tận dụng những cái gốc rau chúng tôi bón rắc vào đây để làm phân bùn và các bạn sẽ bón phân silic với cây như này thì ta cũng cho nó khoảng hai nắm và ta có thể bới nhẹ quanh quanh gốc hồng này đấy bới nhẹ mà ta rắc vào đây sau khi đắp xong thì chúng ta đắp đất và nếu như trời mưa thì chúng ta không cần tưới nước trời nắng thì chúng ta tưới nước hàng ngày để giữ ẩm cho cây thì cây sẽ luôn luôn trổ hoa rất đẹp như thế này và đến đây thì thời lượng của uh, ờ, tôi đã hết um, mọi những cái đây là những cái uh, kinh nghiệm của chúng tôi để và ứng dụng cái phân xí trồng thì thấy rằng là hoa to sai uh, cây đẹp ít sâu bệnh à, và cây phát triển à, rất là tốt cũng như là cách chăm sóc thì rất là đơn giản mà chúng ta vừa có rau à, như là hoa thiên lý để ăn vừa có hoa để chơi vừa có những cây cảnh rất là đẹp bắt mắt và chúng ta có thể ứng dụng trồng không chỉ là những cây rau hoa bình thường mà chúng ta có thể trồng cả sâm ngọc linh cả hoa lan Đó, dùng phân xinic đều à, cho một cái hiệu quả à, rất là tốt và